Phân tích vĩ mô là một trong những cấu thành rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Chính vì thế hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu top 3 yếu tố vĩ mô ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường chứng khoán. Yếu tố thứ nhất, tăng trưởng GDP, đánh giá cái sự hấp dẫn lâu dài của thị trường chứng khoán. Thì à, cái yếu tố tăng trưởng GDP này nó diễn ra đồng biến với thị trường chứng khoán. Tức là nước nào có cái tăng trưởng GDP mạnh, cao trong lâu dài thì có cái thị trường chứng khoán sẽ có sự hấp dẫn tăng trưởng trong lâu dài. Ngược lại, nước nào có tăng trưởng GDP thấp hoặc giảm thì thị trường chứng khoán sẽ không hấp dẫn. Thì cái hiệu quả hoạt động của nền kinh tế được thể hiện qua GDP và chỉ khi GDP tăng trưởng cao, tức là nền kinh tế hoạt động hiệu quả thì thị trường chứng khoán mới có thể phát triển mạnh và bền vững. Và khi GDP tăng cao thì kết quả của doanh nghiệp mới có thể có sự tăng trưởng lớn mạnh.